em dạ, xin mời anh ạ rồi xin cảm ơn à, em Quy Giáp nhé xin cảm ơn cả nhà mình à, em Hải xin lỗi vì à, sự cố kỹ thuật một xíu cái cái à, cái, cái uh, con chuột đấy nó bị hư thế là không thể hỗ trợ được anh chị để ra ngoài chuyện dạ, vâng. vâng. video nó ổn quá nhỉ ơi em bảo cái... laptop một cái để chia sẻ một cái để một cái để hỗ trợ rồi thì à, em Hải à, anh chị đã thấy là chiều nay à, chúng ta coi hai video rất tuyệt vời đúng không ạ với nền tảng bất động sản số hay là nền tảng mà một đối tác lao ăn đó là Lanet X sẽ giúp chúng ta có được giá trị vô cùng lớn có ai dám bỏ ra cả vài triệu đô để mua một lô đất ảo không ạ chắc chắn là không đúng không ạ à, và thực sự thì như bài phân tích vừa rồi ấy, thì à, đất thật nó tạo với giá trị ảo nhưng đất ảo tạo giá trị thật và hôm nay em Hải sẽ chia sẻ cho các anh chị biết cách làm sao chúng ta mua bán đất và làm sao để chúng ta cố gắng các chị đây này à, lan tỏa cho các chị tuyến dưới biết cách làm sao mua bán để cho lan net ấy chúng ta sẽ trở thành một những cái uh, công ty cung cấp nền tảng bất động sản số metaverse lớn nhất hành tinh và khi nó lớn nhất hành tinh thì giá trị của lô đất chúng ta nó mới cao các anh chị anh chị uh, thấy được điều này không ạ thì uh, chiều nay em Hải sẽ chia sẻ trước tiên về những cái kỹ thuật cơ bản nhất để chúng ta có thể chúng ta biết được à, hay nói lại để ta biết được cách làm sao ta đối chiếu lô đất để biết đất của mình bán giá như sao là vừa và nên như thế nào để bán được tốt tí nữa tí mình chào bạn Hải tí nữa xem màn hình à, bạn Hải thì xem giúp mình xem bán ok ok mình sẽ hỗ trợ trước rồi đấy nhé hai cần chia sẻ màn hình nhé rồi vâng, chúng ta sẽ vào tài khoản ở đây À, cả để cả để cái gì để à, trong cái buổi chiều nay chia sẻ thật tốt cả nhà mình à, không phiền đến có thể tắt mic cho em thúy để chúng ta tập trung tốt nhất nhé rồi dạ, anh chị ạ khi chúng ta đăng nhập vào tài khoản thì giống như trên màn hình em hải những cái thông số các em hải có thể giới thiệu không chắc là không đâu ạ hôm nay cũng muộn đúng không và em hải hướng dẫn cũng rất rất nhiều người hướng dẫn rồi cho nên là cơ bản chúng ta cũng không cần phải đâu chúng ta sẽ vào cái dòng nó tất cả có năm năm dòng đúng không ạ anh chị nào mua bay thì vào đây còn anh chị nào mà không mua bay á, thì sẽ vào phần Nathan Bay này để chúng ta sao để chúng ta mua bán giao dịch thì trước tiên vào á, thì chúng ta hãy đăng nhập vào cái ví MetaMask trước nhé đăng nhập vào ví MetaMask trước lưu ý là nếu mà mua bán mua bán đất tốt á, thì anh chị hãy sử dụng một cái laptop để nó kiểm soát được tốt nhất và chúng ta đăng nhập vào ví MetaMask trước nếu trên laptop còn trên điện thoại cũng vậy chúng ta vào cái phần metamask sau đó vào phần trình duyệt và chúng ta sẽ vào cái phần lanetx.com và đăng nhập vào tài khoản của mình đấy thì cách vào đơn giản nhất và dễ nhất thì chúng ta luôn phải khởi động metamask trước và sau đó thì chúng ta vào tài khoản và em Hải sẽ hướng dẫn chúng ta bước thứ nhất là khởi động cái metamask thì xong rồi đúng không ạ vào tài khoản xong rồi và chúng ta sẽ tải cái google map về tần chữ google map nhé Google Maps à thì em ấn nó có chữ là Google Maps rồi. À? rồi chúng ta sẽ xuống dòng thứ hai thì nó sẽ dễ coi hơn có hai chữ Google Maps ạ à. đây là vị trí tên đường này còn dưới này thì nó tất cả các thông tin này coi sẽ rõ hơn rồi như vậy là chúng ta đã tải Google Maps rồi chúng ta sẽ quay lại với Lanet Edit à, thì ờ, chúng ta sẽ vào cái phần Netamrai trong đài này chúng ta sẽ vào thì em hãy dẫn từ đầu đến cuối một tí xíu trước tiên từ cái dòng cuối cùng nhất á, đó là những cái gói chúng ta đã mua à đang mua những gói tất cả chúng ta đã mua rồi dòng thứ hai là cái lịch sử mua bán ví dụ em Hải hôm nay mua bán bao nhiêu lô đất nó sẽ hiển thị đây ví dụ vừa mua một trong lô đất trong buổi sáng nay đây mua ở tại Ấn Độ à, giá 40 40 USD trong đó có một lô nằm trong cái khu vực lên mắt rồi giá có thế có được không anh chị ạ bốn bốn mấy tỷ vào 10 lô trong đó một lô nằm trong lên mắt rồi ok rồi đấy là dòng thứ hai từ dưới lên nhá rồi dòng thứ ba là phe do phe variety đó là cái phần mà chúng ta list ví dụ như thế này thì em hãy hướng dẫn chúng ta vào một lô đất nào đó chúng ta click vào trái tim ấy thì nó sẽ giống như like vào đó và đánh dấu vào đó thì nó sẽ hiển thị ở đây những bullet nào cái online sẽ hiển thị ở đây đó. ví dụ người khác này thì sẽ hiển thị cái này chẳng hạn hơi mất thời gian ha người ta bỏ qua này đi để tập trung vào buổi chiều cho nó nhanh hơn thì rồi à rồi đến raw listing là những cái lô đất chúng ta đang giao bán đang giao bán anh chị nhé em hải đang bán là một số đất như thế này à, đất uh, vùng uh, đây là đất vùng uh, ven biển này ừ. đất uh, hiếm này và đất truyền thoại đấy em hãy đang bán cũng hạn chế bán không nhiều lắm rồi đấy là raw listing còn incoming coming bird biết rồi này là người ta đang người ta đang đặt mua của mình à các chị chờ tí ạ rồi anh chị thấy không ạ họ đặt rất nhiều giá cao không anh chị này 20 19 13 37 thậm chí có lô rất là cao 24 21 35 anh chị thấy không lô đất 35 luôn là 34 luôn này Đây, rất nhiều nhưng mà những lô đất này tại sao em Hải không bán ạ? Bởi vì thực ra giá trị thực tế của nó nó còn cao rất nhiều. Chiều nay em Hải sẽ hướng dẫn cho anh chị nắm về điều này. Ha ví dụ em cho con một lô đất mà họ đang trả em ờ, cái giá 35 ha anh chị hãy nhìn cái mã số này, này cái lô 35 này có rất nhiều người đặt em nhé từ 27 34 35 à, và chúng ta sẽ ấn vào cái cái, cái định vị vị trí này này à, ấn vào đây rồi anh chị thấy được điều gì không ạ đây là CN của Trung Quốc ạ à? và cái lô đất này họ trả của em là bao nhiêu ba bốn ba năm hai bảy nó nằm ở đâu anh chị biết không nằm ở ngay cố cung của Trung Quốc và lô đất này hiện tại đang giao dịch khoảng bình quân 120 đến 150 IST như vậy giá 35 họ trả chỉ một phần tư giá tiền thực tế mà chúng ta có thể đang bán được trên sàn à đây cho nên là anh chị hãy lưu ý nhé dĩ nhiên dĩ nhiên có vài trường hợp có vài trường hợp là những lô đất họ mua họ tạo lãnh thổ thì cái giá có thể từ 3 4 5 USD với ở đất hiếm à, trở xuống đến đất nông thôn và đất vãng lai à, đất, đất à, ngoại lai á, thì chúng ta 3 4 năm có thể bán được thì thực ra lô đất nó không có liền kề thì mình giúp cho họ mua bán họ tạo lãnh thổ và khi chúng ta mua bán thì cũng tương tự như thế à, còn nếu đất à, mà đất mà huyền thoại thì giá như thế này giá không nằm trong các cái cái, cái landmark ấy, thì chúng ta bán tầm từ 7 ET cho đến 10 15 ET ừ. thì cái này lát em hãy chia sẻ à, rồi rồi chúng ta vừa hết incoming bit đúng không ạ để phần do bit do bit thế này thì dòng này nó ít hiển thị em đặt rất nhiều lô trên ờ, tất cả các ờ, khu vực trên toàn thế giới nhưng mà cái này thì do cái phần mềm nó cộng nó đắt chưa có ok cho nên là nó không hiển thị cho em cái lô đất em đang là em đang ấy đấy, em đang đặt, đặt bán à, đặt mua đây là đấy do biết là mình đang đặt mua người khác nhé ví dụ hồi nãy mà anh chị vừa thấy em Hải chia sẻ người ta đặt giá rất nhiều đó đó là do biết đấy họ đặt mình rồi đến phần inventory là kho hàng à chúng ta sẽ vào kho hàng thì kho hàng của em là hiện tại là 1462 lô đất rồi ok và tất cả tổng có loại đất ở đây rồi, vâng, bây giờ chúng ta vào phần quan trọng nhất là dòng đầu tiên, Xrore, đó là phần gọi là thương cung trường hay là cái chọn đấy. Chúng ta sẽ vào đây nhé. Rồi, trước tiên vào đây á, anh chị lưu ý ở đây quan trọng lắm nhé. Chúng ta sẽ đưa cái vị trí trên laptop, đưa vị trí cái hình S là trái đất Việt, trên trái đất là Việt Nam mình này. Anh chị lưu ý nhé, đưa về phần góc gần như cuối cùng, dưới cùng bên tay phải của laptop để nó hiển thị tất cả các khu vực trên toàn thế giới được chính xác à, ví dụ thế này em phải cho anh chị coi về một xíu để anh chị nắm cái này quan trọng lắm luôn nhé tức là khi mà ta đưa tất cả cái lô đất trên hành tinh chúng ta mà được thế nhỏ nhất đấy không phải dùng đó thôi nhé mà nhỏ nhất nhỏ nhất nhỏ nhất rồi đưa cái vị trí chữ S của mình thế này nó về nằm gần dưới cùng đây thì nó kiểm soát gần như 2 phần 3 diện tích của trái đất và chúng ta vào phần Xlore này này chúng ta sẽ thấy được số lượng đất giao dịch rất là nhiều rồi tổng số đất hiện tại là 121.91 lô nhưng ví dụ như là em đưa nó lệch sang một bên thế này thì số đất nó sẽ không bao nhiêu cả lệch nhé lệch cái vị trí em vừa nói rồi cái này quan trọng lắm để anh chị biết mua đất được tốt nhé mua nhiều đất nhất bây giờ còn bao nhiêu ạ 180.709 số lượng nó có vẻ nhiều hơn đúng không ví dụ em đưa về đây thì nó lệch vị trí không nó sẽ có số lượng đất rất là ít đây còn trong tám ngàn đúng không đấy hoặc là chúng ta vô tình chúng ta zoom lớn lên này khi chúng ta ta zoom lớn lên thế này thì rất là ít đất nhớ chúng ta phải về vị trí nhỏ nhất đấy chúng ta zoom thế này thì khi mà vào nó cũng không có bao nhiêu đất cả còn là 21.118 lô thôi đúng không ạ và 978 lô đất trong phạm vi mà chúng ta đang tìm kiếm nó em muốn đi lại cái phần này để anh chị nắm rõ để khi chúng ta vào ta kiếm được lô đất tốt nhất để mua nó sẽ mua trên toàn bộ trên cái, cái, cái gần như hành tinh chúng ta rồi em hãy đưa lại đây, đây chữ S này về phần cuối của cái này rồi nhá như vậy là em hải muốn kiếm một vị trí nào đó giả sử em kiếm Paris Paris rồi chúng ta sẽ kiếm Paris đây Pháp đúng không từ Paris chúng ta sẽ thấy nó được một cái diện tích từ, từ trên ờ, cao dọi xuống á là gọi là là chiếu trên vệ tinh ấy. thì nó sẽ là một cái hình tròn thế này và chúng ta quay lại với Google Maps bây giờ ta mới sử dụng Google Maps nhé chúng ta tìm đến Paris luôn Paris Pháp đúng không anh chị thấy chữ Paris Pháp đây rồi rồi anh chị thấy không ạ nó giống nhau chưa ạ đây này phạm vi nó này quay lại nhé đúng không ạ giống nhau chưa ạ rồi ở đây nó có một cái phạm vi và hơi rung lớn chút xíu nữa đây cái phạm vi này là cái à, hòn đảo nằm giữa sông Sen của Paris đúng không ạ anh Hải cái phần à, bên Blend X của anh nó nó nó tối quá. cho sáng lên xin nữa mọi người nhìn rõ hơn nó tối quá bên này thì rõ nhưng bên sang bên cái led x nó tối khó nhìn anh ạ à, rồi hả rồi, cái, cái đó không biết do cái máy hay sao cái máy cái máy, máy của cháu không quen dạ. nó đang ấy rồi rồi ok như vậy là chúng ta sẽ soi từ hai cái và chúng ta hãy quan quan trọng tại sao lô đất của em Hải lại có giá họ trả cao thì chúng ta nhìn vào với Pháp thì có tất cả bao nhiêu điểm ạ hiện tại có bốn điểm đúng không Hải Môn này nhà thờ này rồi tháp Paris này bảo tàng bảo tàng của pháp này và điểm pantheon chúng ta sẽ zoom lên một vị trí nào đó để chúng ta tìm kiếm rồi rồi anh chị thấy không Người zoom lên thì đây có nhà thờ đức bà này rồi chúng ta sẽ sang đây à đây là đức bà đây này rồi bên này là một cái gì chúng ta muốn biết thì ấn nó vào vị trí của nó rồi đây là nhà nguyện thế kỷ 13 được trang trí công phu với di tích và cửa sổ kim màu nổi bật mô tả các cảnh trong kinh thánh vậy là vậy là những cái vị trí này nếu đất chúng ta nằm trong phạm vi này thì vô cùng giá trị em hải sẽ vào trực tiếp từ planet ấy nhé cho ánh sáng điều chỉnh thế nào thì cũng nhờ cái máy này của cháu nó cũ quá rồi sáng với cái này điều chỉnh ở đâu không biết luôn không? rồi chúng ta quay lại cái chỗ hai hòn đảo nằm giữa sông sen nhé sao là tối anh Hải không hiểu nữa cái cái cái um, máy của cháu cái máy anh hư được chưa sửa được rồi chúng ta sẽ kiếm cái vị trí hòn đảo này bên này á chỗ này là nhà thờ Đức Bà đúng không ai là thờ Đức Bà đây Đức Bà đây và chúng này là cái chỗ mà em Hải có đọc rồi chúng ta sẽ tìm kiếm nhé nó zoom lên này và làm vị trí này rồi mà quay lại vị trí này và ấn vào ra nha cái phần này là phần thương trường các chị thấy không ạ có 65 56 lô đất đang được chào bán tại đây và chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta vào mua bán đất một là chúng ta vào chữ quit tức là từng lô à, ấn chữ filter này này các chị lưu ý chỗ này quan trọng nhé ấn filter rồi chữ ấn sàng sàng lọc tức là mình đang đang đang uh, lọc những lô đất nào nó hợp lý ấy. rồi mình ấn vào chữ buy nào là mua ngay và giá thấp hơn cao rồi ấn future nào nó sẽ sàng ra giá thấp hơn cao đúng không ạ ví dụ lô đất 19 ET chúng ta sẽ ấn vào cái này hoặc cần thẳng ấn vào cái mũi tên này đi xuống rồi người bán là lê crown 56 tôi ấn vào cái kính lúc về cái định vị này kéo nhỏ á ấn vào rồi vâng. vậy là lô đất này nằm cũng khá xa ở vị trí nhà thờ Đức Bà cũng như là nơi mà em Hải vừa đọc xong đúng không ạ vậy lô đất này giá này mua được không mua được mà không nên và chọn lô đất nào nằm ở cái vị trí mà nằm trung tâm này, này. Và để mua thì bán sẽ dễ hơn ví dụ trường hợp này chúng ta sẽ dùng nhỏ hơn khi chúng ta dùng màn hình càng lớn thì nó tiết diện để tìm kiếm nằm trong phạm vi của cái laptop và điện thoại thôi chúng ta sẽ quay lại nhé này khi mà tăng tìm kiếm vậy cơ bản là chỗ đang tìm ấy, nó sẽ đỏ đỏ là những người đang mua bán rất là nhiều và chúng ta mà mình đang tìm kiếm giải pháp nên là nó có phần mềm thông minh nó sẽ đỏ khu vực đó để chúng ta vào kiếm nhanh hơn zoom lớn dần đây rung lớn dần lên ok quay lại chỗ này rồi chúng ta rung lớn dần lên đúng không ạ đây à. rồi coi cái vị trí này đây là đất coi có huyền thoại nhé ta coi huyền thoại anh chị thử xem coi là họ bán bao nhiêu nhé anh chị thấy không ạ ba lô đất này nó bán 666 IST à, tính trên giá này hơi cao thực ra ba lốt này nó không phải nằm trong lên mắt, tại vì lên mắt nó nằm ở chỗ nhà thờ đức bà này rồi cho nên ở đây thì nó không lên mắt nữa à đây này là cái đức bà đây là cái phạm vi này đây phạm vi này rồi cho nên là lô đất này thực ra là nó bán khoảng ba lô này á thì khoảng một trăm rưỡi thì có thể có người mua có thể người mua tại lên mắt nằm đây rồi lên mắt nằm vị trí này rồi rồi như vậy là em hãy quay lại chúng ta thờ đức bà nha chúng ta sẽ sàng lọc từ đây con này máy nó tự chạy ngoài thôi dạo này của em phú vào cũng không thấy được cái uh, uh, chấm đỏ hay chấm xanh luôn á cái này là đang update cho nên là hơi khó ờ, nó bị làm sao nhỉ? đúng rồi đó không có không có hiển thị gì xanh đỏ gì hết trơn á nên là rồi. rồi em quay lại tiếp tục xuống nhà thờ đức bà nha cái này em hướng dẫn cho các chị biết cách làm sao mà có những người thực ra không phải ai cũng được nghe hướng dẫn như vậy đâu và họ và họ bán rất là rẻ cho nên là chúng ta cứ như thế này mà vào tìm kiếm thôi à như vậy là chúng ta sẽ đây. các chị thấy không ạ tại vị trí này nó bán tại nhà thờ Đức Bà đây Ờ, còn, còn cái giá nếu lô đất nào nó không ví dụ tình ai đó không biết là bán khoảng 10 15 mét thì mua ngay tại vì chính này em Hải nói thấp nhất là phải 50 đến 50 đến có 1 2 300 là bắt phải có 5 90 tin là bán thế nào à bà này ở Việt Nam này biết trang trang này không biết là trang chắc là chị trang đang à, phiên dịch cho Mai quá rồi lô đất là nằm bên cạnh thôi nó rồi lô đất nằm bên cạnh giá này có thể có thể uh, mua được nhưng mà thực ra với 5 6 ít chúng ta sẽ chọn những vị trí khác thì trang nó bán này này các anh chị biết chị trang đúng không đấy bán này là cách nhà cái bài xíu thôi lô này nói chung thực ra là mua cũng được giá 50 59 đúng không ạ okay. rồi và đấy là cách chúng ta mua gì ạ mua từng lô lẻ đây em hãy nói về phần chữ ít nha đây này chuẩn đây này sang với bó buôn buôn lít là bó chúng ta sẽ tiếp tục vào sàng lọc ha phẩm tư cấp điểm cao rồi đây có tất cả ba cái cụm bó ở đây cùng một sáu trăm sáu mươi sáu đây mà em hải chỉ đây năm đây rồi ha cái này chúng ta xem mà chính chính là thế rồi các bạn tăng lý tăng lý này có phải người nhà mình trời lý ơi lý của em à không không không không nhà anh nè à, có số điện thoại này anh chị nhé là đây đất này đất này ở đây thì giá hơi cao nếu vậy mua của chị Trang tốt hơn anh chị nhé chị Trang bán bao nhiêu năm mấy tí đúng không mua lô này ngon hơn lô này à mua lô này ngon hơn nó gần nhà cái thứ ba này lô này thực ra nếu mà chúng ta mua xong mà bán may mắn dân mà dân mà họ biết họ mua lô này đều rất là một trăm hai gần rưỡi rồi giá là hồi nãy em nói chị trang bán nhờ năm mươi mấy năm mấy thôi nó cũng hơi cao cho bỏ nhiều vốn đấy anh chị nào anh chị nào mà mà tắt của anh mic nhé rồi ok cái cách chúng ta tìm kiếm mua những lô đất để mua rẻ bán đắt ví dụ em quay lại chút xíu uh, một kinh doanh khác à à, ba lô ba lô hồi nãy mà họ bán à, 600 à, 666 á là nó ở ngay cái lần mắt thứ hai ở trên nhà không có lần mắt nha không lên mắt nha kiểm tra kỹ rồi tại vì à. hiện tại hiện tại tức là đây cho nên là lô này chưa có lên mắt à, và nếu mà lên mắt thì nó có một bí quyết để ta kiếm và lát nữa hải chỉ cái bí quyết mà mới biết là nó lên mắt hay không đôi khi có nằm trong cái địa danh lịch nhưng mà giới hạn tại thời điểm này nó chưa thể lên mắt à, lát nữa hải chỉ cho à, ví dụ ở đây hải sẽ tìm này làm luôn chỉ cho các chị nhìn nha click vào ngay lâu có đất vào các chị nào mở cái mic tắt dùm em với nhá để nó đỡ ồn người khác anh lý với lại bạn thúy rồi anh chị nhá đây các chị thấy không ạ nếu mà nó là một landmark anh chị lưu ý nha em lý em phú để ý cho anh nha nếu mà một landmark thì chắc chắn nó sẽ có một lỗ hổng ở khu vực này để trở thành một landmark nhưng hiện tại á, thì nó không lỗ hổng cho nên là về cơ bản về cơ bản nhé thì có thể là không thành landmark hoặc sau này mới thành landmark tại vì mày thì nó chưa thành landmark đó tại vì nó không có một cái vị trí vị trí nào mà trống ở đây cả em phú để ý nhé tập trung một tí này, cái này lắm luôn rồi tại vì pháp là quan tâm nhiều lắm à, nếu nó có một lô trống đây nó đỏ này nó mà lô màu đen này, À, thì khả năng lên mắt nằm đây là rất là rất là cụ thể đây hải sẽ cho vào với cái cụ thể chỉ nắm này à. đây anh chị lưu ý nhỉ chúng ta cũng nên tìm kiếm cái vị trí lên mắt cụ thể thì sẽ rất là dễ hơn và hải sẽ tìm kiếm ở vị trí này là 40 ít thì còn là thế nào zoom nhỏ lại đi cho nó một tí rồi nó lệch lệch về lên mắt rồi rồi đây anh Hải à, anh Hải tích lại nãy à, giờ dùm em thử anh Hải rồi ờ, okay. đây này nó đỏ lại cho chúng ta luôn này. rồi zoom nhỏ lại hay zoom nhỏ sẽ kiếm được cái vị trí mình muốn kiếm nhé rồi ok sẽ list một lô đây lô này đi rồi anh chị các em biết lô này này giá cả nó sẽ biết ngay là bao nhiêu bán là 2390 lô đất đây em phú thấy rõ chưa nếu một lên mắc sẽ khoảng trống ở đây này à, cái lô đất đó là lô đất của mai thắm đó anh ơi mai thắm à vâng nhá rồi ok nói, nói, mọi người nói mọi người để biết này nếu là lên mắt thì nó sẽ khoảng trống để nó trở thành một cái màu tím ở đây cái chị lưu ý nhá cho nên là hồi nãy em phú nói rằng cái chỗ mà ở dưới mà em hải gần nhà thứ ba đó nó không phải là lên mắt nên nó không khoảng trống ở đây có khoảng trống để nó nó tạo cái nhân Nha, anh chị lưu ý nhá nếu lô đất chúng ta gần những này này thì ví dụ lô đất này lá lên mắt thì chúng ta phải bán lô này tại thời điểm này á lô này bán khoảng 300 ít đi Đấy. Lô đây có 200 này hả lô đấy của em đấy lô của em nhưng ý nói là lô này bán được 300 mấy tỷ người ta sẽ mua còn lô vài ngàn thì tương lai cho khoảng có thể nửa, nửa năm một năm nữa khi mà cái à. đất ấy đó nó anh, anh Hải à, anh Hải nhập vào cái ba cái kênh kia kia đã à, ba cái ô màu cam nó nhập cái là nó ra tên của Mai Thắm không tắt cái đấy. màu cam trên ba cái, cái này gì? đúng rồi anh anh nhập lại cái là nó ra tên nhấp lại nó quay bên này là đây đây đây, đây đây đây đây đây đây đây ok thủy tân này đấy ok rồi đúng rồi thầy chính xác của em mà rốt này ừ. nói chung là chúc mừng em chúc mừng em này lâu này sau này nó phải em quay ngàn nha em đã bảo ờ. là trăm ít về bán mà hôm nay bán khoảng 300 mà tại thời điểm là thì có người mua còn nếu mà khi mà đây này tại sao cái buổi dung hôm nay em Hải đang hướng với lại nói với lại thắm với lại à, phú và lý là giúp cho anh chị làm sao chúng ta vào đây chúng ta phải vào đây mua bán thật nhiều để sao ạ tạo cái giá trị lan lãi ít và những lô đất của chúng ta như thế này sau này lên của vài ngàn ft còn nếu chúng ta nếu mà cộng đồng chúng ta mà không, tạo một cái sức nóng không giúp cho nó giao dịch mua bán đắp chiếu lại thì không thể bao giờ phát triển được đâu giống như cái chợ nếu cái chợ chúng ta mà xây dựng cái chợ mà không ai mua bán thì không bao giờ là có giá trị hết đúng không ạ nhưng ngày nào chúng ta vào mua bán thì chắc chắn sẽ tạo cái chợ lớn đó là điều quan trọng và Landhead là em Hải phân tích rất nhiều rồi nó sẽ trở thành một doanh nghiệp thật lớn lớn hay không phụ thuộc vào cái sự tương tác của ta rất nhiều thì hôm nay em Hải sẽ hướng dẫn cho anh chị nắm vấn đề này trước tiên là hướng dẫn cho anh chị biết tại sao chúng ta chọn landmark và ví dụ lô đất như thế này họ sẽ trả cho em Hải lấy đúng không ạ nó trả bao nhiêu ạ có 25 30 là bất hợp lý tại vì lô đất của em Hải hồi nãy á, nó tầm từ 120 ET cơ mà chẳng có 25 30 thì bất hợp lý nhưng em Hải sẽ tìm kiếm một vài lô đất để anh chị nắm nhá có bạn lô đất này cái này này quay lại cái quá khứ cái cái cái uh, à, mình biết đi để em hướng dẫn cho mọi người rồi em đã tìm kiếm vài lô đất mà giá thấp thấp vừa phải anh chị thấy không họ đã bán mua đất của em cây chủ không đây này ví dụ lô đất này theo em nghĩ này không phải năm người Nhật Bản nhá em nghĩ lô này họ, đang, họ đang à, họ đã tạo lãnh thổ thôi Rồi bây giờ thế này chúng ta sẽ vào cái vị trí lô đất nha rồi chúng ta sẽ vào Google Maps copy này này copy đường link này lô này thì là họ mua, mua em khoảng 5 ít đi thì vừa nhưng không phải năm thì họ quá đáng quá đúng không chúng ta sẽ vào đây và chúng ta vào Google Maps đất, à, đất mà đất à, thuộc dạng đất à, trung tâm thành phố ra đất à, huyền thoại thì nếu như mà họ gom lãnh thổ tầm 5 dạ. IST thì mình có thể chấp nhận cho họ nhưng mà còn mà nếu như mà trả 0.5 thì không thể bán được họ có họ đáng quá thực ra như thế à, họ đâu biết rằng là Lý Phú Thắm Hải Cúc đều là người đều hỗ trợ bán đất mà đúng không cho nên họ chắc không biết đâu rồi ok chúng ta sẽ cách làm nhá chúng ta xóa cái dấu dấu sẹp đi và thay vào đó là dấu cách em phải làm lại nhá đấy chị ạ em phải sẽ copy hồi nãy đúng không dán nó dán nó đây rồi khoảng cách này của tất cả chúng ta đây chỉ xóa một cái dấu này thôi và do dấu cách vào đây nhấn enter rồi là chúng ta sẽ kiếm được lô đất của chúng ta rồi lô đất của em hải nằm đây chúng ta sẽ zoom lên cái vị trí của chúng ta coi nó có gì không tầm bảy này tầm bảy này họ lại còn không biết hải là chuyên gia bộ bán đất cơ trả đất thằng hùng hoàng cung không phải năm ít đi em em em em em có lô em có lô đất ở gần cái anh đấy dạ cái lô cái đất này, này á lô đất này người ta bán thấp nhất bây giờ phải 50 ít 50 ít tại đây là hoàng cung của nhật bản mà cái bạn này bạn ờ. trả cho bạn không biết rằng là mình là chuyên gia mua bán đất nó trả mạnh quá à <laughs> cái câu chuyện đây là là là không được nhá ừ, sẽ sốc ghê luôn đấy cho nên là anh chị biết rằng lô đất cũng quan trọng lắm để con làm nhá và em sẽ kiếm một vài lô đất uh, nó thuộc về Hải hôm nay người ta giải hai có 40 năm IST đâu bán đâu rồi kiếm một vài lô đất đây gần như là rồi, lô hai tí nha của mình cũng có một lô ở Nhật mà gần cái trong khuôn viên của Năng Ngộ họ trả có 2,9 à... à đây này Nhật có rất nhiều điểm nha anh chị lưu ý nha một điểm này đây hoàng cung này đây này. đây này khu vực này này khu vực này là Lăng Mộ này các phạm vi Lăng Mộ này thì nó tính nó không đắt bằng Hoàng Cung nên cũng rất là giá trị anh chị lưu ý vị trí này nhá anh chị lưu ý vị trí này nó cách cái Hoàng Cung khoảng có chừng 20 à, cây số từ đây qua đây 20 cây số vị trí này quan trọng này nếu anh chị nằm trong phạm vi này nếu nằm thẳng trong cái tâm của cái chỗ này này thì nó khoảng có chừng 1 đến 200 ct trên một lô còn nằm vòng ven ngoài này thì nếu khoảng 20 30 hoặc là tùy xa hơn cái này này còn nằm màu xanh này nhá 15 20 thì bán còn nằm trong lương chừng của cái này này thì khoảng chừng 50 50 còn sâu trong này rồi á thì ví dụ cái đích đích của nó đấy chúng ta bán khoảng là 100 120 cái này là làm lên mắt ít sao nó bằng các là cung đâu là học cung đô chị nhé học cung là năng mắt cao nhất và cái đây chúng ta có tháp tháp Tokyo tháp Tokyo nó chắc là mắt khoảng hai ba sao thôi đây các anh chị lưu ý nha cách từ hoàng cung xuống đâu đó cũng khoảng 15 cây số à 15 cây số và anh chị thấy cách chúng ta cách chúng ta mà định vị vị trí của nó này có phải là anh chị ngó từ à, tâm nó là hoàng cung của thủ tân Bản không? Đến đây con đường thẳng vào đây nó nó quẹo đây hình chữ V và chúng ta sẽ sang đây chúng ta tìm kiếm rồi em sẽ vào cái lô ờ, vào cái lô nào đó rồi của anh Hải còn hiện được giá người mua còn của em người mua người bán gì nó không có hiện cái gì trơn máy của em nó đang bị bị ấy nữa đó các khả năng lô này là người này à. quỹ của phủ của anh tiền không vũ anh chị thấy không tôi bảo cung là bản của hải đấy bảo cung đấy đây tôi coi không hay hay còn tiền cho em bữa em em tìm đừng lô ngay cả là hoàng cung mà có 20 ừ. it mua ngay mua ngay đi thì em em không còn <laughs> tiền trong ví nữa à. tiền mà mua rồi giờ thoát Đấy. ra cái là mắt lên nhờ, nhờ, nhờ anh dạ. hạnh chuyển nhanh tích khác anh dạ. hạnh chuyển có ngay bây giờ chúng ta đến đoạn này đúng không ạ đoạn này chúng ta coi đoạn hoàng cung đây, đây là thắt Tokyo này thắt Tokyo này anh chị nhá quay lại đúng không đúng không cong cong này này từ đây này cong cong này thắt Tokyo này mua ngay lúc này nhá alo em gọi con lúc trời không mà đang giúp hỗ trợ zoom cho hệ thống còn căn bây giờ đi, đi tập này <laughs> nhiều đất rẻ đẹp quá mà hết tiền rồi anh ạ rồi ok để à ờ, để đi chuyển tiền chuyển để đi nghỉ thì chắc là chiều chiều thì gọi à, tranh nhé đi về gọi tranh nha okay, okay. nếu mày hỗ trợ tiếp đấy chín rưỡi chín rưỡi từ chín giờ mười lăm cho đến khoảng mười mười rưỡi mười một giờ nha ok ok rồi Ừ, ok ok rồi trái ok em tắt máy dùng nhé ok rồi ok đến lúc ở nhà vâng đây này có phải là em hướng dẫn là từ hoàng cung chạy đây nó như đây đúng không ạ rồi mình zoom lên thắt tục vô đây đúng không ạ anh chị sẽ vào vị trí này để tìm kiếm nhé rồi nó nằm đây ạ à. anh chị zoom lên và vị trí này chúng ta sẽ tìm kiếm này mấy nay tôi trả về nhiều quá mọi lần thì em vậy là vô được thôi mà nó cứ trả về phải chung lại và úp đắt cho nên nó hơi khó khăn cho chúng ta một tí anh chị nó mới bị thoát ra rồi thì ấn vào chữ Tokyo để vào lại nhé Cái này nó cũng đắt cho nên là đây này chúng ta sẽ zoom vào chỗ từ còn cung chạy xuống đây cung chạy xuống đây đó hình chữ V này rồi tôi sẽ zoom lớn lên để kiếm vị trí này đất bán thế nào là có 26 lô đang bán đây anh chị nhé trước tiên là coi lẻ đã lô lẻ xong rồi được bó ấn, đầu tiên là ấn giá thấp lên cao rồi ấn mua ngay rồi, chúng ta xem là đây vị trí này tháp làm đây còn này 10 ít thì thế nào là ngay chỗ vị trí này đúng này. Control này. còn lại từ vị trí này. ngay chỗ hình cầu cung này nó nằm hơi chất xuống tí xíu Control nằm đây dùng lớn lên là ngó dưới con đường này chị nhé đây là ngay chỗ này là chỗ con đường này. năm nay con đường này nó vô nằm vị trí này nếu mà phạm vi phạm vi này sát rồi nằm đây rồi nằm chỗ này thấp tiêu đây rồi ở đây thấp tiêu này không có ai bán chỗ này nhé chúng ta vùng ven còn bao nhiêu đây thắp cái đây đây đây phú ơi phú phú ơi chỗ đó rồi anh phú bật rồi anh ơi lên mắt lên mắt lem mắt nó sẽ có một cục đen như này các chị nhá thấy không các chị thấy rõ chưa dạ rõ anh ạ à. lem mắt phải như thế là cũng nhá rồi à, đâu à, anh hãy à, đưa cao cao lên giùm em đi đây là lem mắt cái chắn rồi này cái con đường này đây là cho coi này đây này đúng không con đường đây đây cho nên là cho anh chị em lưu ý đây là lem mắt này cái bị tâm của lem mắt này ờ, nhiều khi ở đằng trong này họ đặt giá mình thấy thấp nhưng mà vào mua luôn mua không được đâu mua mất tiêu rồi đúng rồi thực ra họ mua rồi rẻ người ta chụp ngay cho nên là là đây em hải đang hướng dẫn các chị cách để làm sao vào để mình chụp với người khác mua bán là chụp rồi đấy <laughs> rồi ok thế mà là cách để chúng ta mua em hải hướng dẫn các chị nhé cách chúng ta mua lô đất ở landmark này cái này hên xui nha tôi click vào tất cả ô này em click vào tất cả ô này okay. À? ven nó thôi bán kính ra khoảng cái chừng à, một hai trăm mét thôi rồi tất cả bao nhiêu lô ạ à? bao nhiêu lô đẹp chưa ạ mười bảy lô em sẽ ấn vào đây và em trả họ là thôi mình cứ trả người ta 80 t đi tại vì cái vị trí này 80 t là vừa phải nhiều người không biết mà vẫn cứ bán anh ạ anh hải này thôi anh Hải ui trời ơi thôi trả đại 8 ET thì sao không trả 18 ET không biết 8 nữa. thôi 8 thôi mình mua mình bán lại mà em đang hướng dẫn các chị cách mua bán lại đấy tuy nhiên là không phải ai cũng đồng ý cho mình đâu cái này là cách chúng ta đặt giá thầu giống như hồi nãy và trong cái bảng mà không biết biết của em Hải ấy nhưng mà em Hải đặt 8 ET chứ ta đặt không phải 52 đâu đúng không ạ lắm người họ trả không phải 52 đồng trả hơi quá đáng trời ơi hôm bữa em cũng đặt như vậy em tưởng là là là là em để 18 uh, 18 trời nó khớp liên lịa luôn <laughs> khớp không thì đó để tưởng là từng đấy lô là là là 18 ET nhưng ai cứ hồi nó vào là, là thành 18 ET một lô anh đúng rồi chính xác đây đặt giá Trời theo lô ha. bởi vậy em thấy nó trừ ao ao ao về không có trả về nó hả trừ xíu hết trăm hơn trăm đúng rồi cũng nhiều <laughs> <laughs> anh chị lưu ý nhé chúng ta đặt vị trí nói chung là đặt giá vừa phải để người khác họ cảm giác họ bán được chúng ta đất đô thị đang bình quân 8 xt mà cho nên anh chị trả giá 8 xt là vừa phải đừng có trả không không phải năm hai ba bốn nó nó nó nó tệ quá cái đất là đất lên mắc mà đúng không ạ cứ trả về đi ai bán thì bán không bán được thôi thuận mua vừa bán mà các chị nhớ nhá em đặt ở đây anh, lô nhỉ anh nãy rồi lô thì 18 lần lít anh Hải ơi quan dạ. trọng là trong ví còn tiền hay không mới là điều quan trọng không đúng, người ta bán cái hết luôn á khi mua đất ấy thực ra là chúng ta phải có trong ví luôn luôn có khoản tiền nhất định Nên chị Cúc nói là 100 cái tin nó trừ rằng nó mới còn bao nhiêu trừ bao nhiêu à tốt là trừ tốt là trừ tại vì đăng ký họ là ký cái kết nối giữa ví mình ví họ rồi chỉ họ xác nhận cái là là, chúng ta được đất và họ được tiền chị lưu ý thì đó bởi vậy uh, chuyển uh, chuyển bit vào mua máy bay mà cứ chuyển vào tí nó bị trừ mất rồi cứ là không kịp <laughs> khổ thân cứ chuyển vào bắt trừ chuyển vào bắt trừ nó không kịp vào mua máy bay nữa tại tại chị đặt giá trời giá cũng ngon quá thì đang mà giống như là giống như là bé Quy Linh ấy với lại công nguyên ấy tức là sao ta đặt và đặt tất cả đây là đặt trên mỗi lô chứ không phải trên cụ anh công nguyên tính lộn và chị là không tính lộn anh công nguyên là tính 3,5 it trên một lô đất trên tổng 101 lô còn chị là muốn đặt 18 lô trong tổng bao nhiêu lô đó đấy là vấn đề chúng ta 18 bit trong tổng bao nhiêu lô đó, à, đó đây đây đây sai tại vì mỗi lô đất này là một chủ nhân không phải một là là là mỗi lô đất một chủ nhân ví dụ 10 lô là 10 chủ nhân thì đó à. là đấy nên, nên là lúc đặt mình đặt uh, mua của họ và là lúc mà mình đặt bán thì nó khác nhau cho nên mọi người phải chú ý cái vấn đề này không là đấy. nó bị lộn lắm ngày hôm qua em ờ, em em vào em thấy uh, ờ, 21 lô mà bán có một bit em xử luôn đúng rồi Ôi tại trời ơi là chắc là nhầm đó chị họ nhầm đấy đâu một bít chứ 21 đâu có không biết à đất ở đâu đất ở đâu đất ở uh, sa mạc nhưng ờ, đất mà hả, em mua xong là nó đưa hết 21 lô lên OpenSea luôn được rồi, yeah. Ngon vậy. Này này, em hải nói với chị một điều này, chúng ta mua bán thường xuyên, bán được hay không không quan trọng, mua được hay không quan trọng, nhưng mà chúng ta mua bán thường xuyên thì thằng lá net cũng cái hay rất hay là nó ghi nhận những sự đóng góp chúng ta cho nên là khi lên OpenSea cho lên hết anh chị lưu ý nha mà lên OpenSea có giá trị à, anh chị lưu ý nha còn người nào không mua bán thì còn lâu nó cho lên OpenSea và thông báo à, à, hồi nãy hồi nãy anh chị nghe được em Lý chia sẻ cái video đầu tiên không người ta sẵn sàng bỏ triệu đô la để mua một lô đất thì chúng ta lên OpenSea tuyệt vời không ạ khi mà OpenSea mà lan ấy chúng ta tạo một cái sự sự, sự uh, năng lượng à, anh chị lưu ý nha em à. bao nhiêu lô thì sẽ ký bấy nhiêu lần lên open em em bữa em bán thử nó bán ít nhất là một ETH anh Hải không Đúng có rồi, nó không bán không phép năm ETH đâu nó giới hạn đấy ừ. nên là anh chị chịu khó vào sàn mua bán thì có thể bán được hay không đây à, em hồi nãy là bao nhiêu lô nhỉ Nãy <laughs> à, giờ nói chị quen lắm không phải chị Cúc ơi chị Cúc thêm vào 19 lần cái 19 ờ, lần ký nhá ok thì cách dạ, dạ. là ví dụ thế này em Hải sẽ tìm kiếm lô đất này em mua thử một lô xong là bán luôn nhé hy vọng là sẽ giúp được cho anh chị ừ, nhìn ở cái vấn đề ngày đêm sẽ sếp hạnh đang bảo các anh chị ghé về sẽ tặng mỗi người vài lô kìa sẽ tặng mỗi người vài lô à vâng đăng trên group đó đi vâng, ngay vậy. lần này về xin xếp mỗi người xin xếp 10 lô thôi không cần nhiều các, anh chị không cầm nhật trên lớp à đâu à, mọi người ghé về sếp tặng cho mỗi người là vài lô thì mọi người cứ lợ ngay cái lô đất mà nào mà sếp hình thành cái khung la mắt đó một người năm lô chúng ta gom lại là được 10 lô đúng rồi đúng rồi, đúng rồi. Là, <laughs> là hợp tác mình gửi chung rồi đó Đấy nha, sếp sếp gì, sếp đăng ở trên group luôn nha. nha. Chúng ta vào là giá thấp đến cao và mua ngay thì chúng ta sẽ được cái lô đất mà người ta đã vừa giao bán nha. Rồi đây này cao quá, cao quá mà không sếp được. nói là hôm nào các anh chị hành hương về anh chị ghé hành nhé tặng vài lô anh tặng à. cho mới tặng lô đất gì huyền thoại lấy trên đất kia không lấy đâu bà sếp là xin người nô chợ trong thủ đô thôi không cần nhiều đúng rồi mai xuống luôn đi trời ơi đơn giản mà 300 ngàn đất cả. thôi ai, ai ai ai xin đất thủ đô thì xin đâu ví dụ như là mọi người xin 10 lô thì cũng xin 30 lô đất sa mạc thôi rồi bây giờ thế này em Hải sẽ đi vị trí khác để anh chị nhá chúng ta sẽ vào à, New Delhi New Delhi là hôm qua em Phú vừa được trúng một lô ở cái nơi mà tưởng nhớ à, những hình như gì đó đó là New Delhi nhá chúng ta sẽ ấn New Delhi vào vào đó anh này vài bữa nữa có người mua em phú bán anh này cứ rồi. công ờ. bố vậy chết em phú rồi em hãy quay trời ơi em phú em trúng em im lặng em chẳng nói gì hết rồi. không công bố New Delhi tiếp nha New Delhi Ấn Độ nha chúng ta vào Google Maps để chúng ta nghiên cứu nha rồi đấy anh chị thấy không ạ khi vào nó sẽ có vài cái điểm rất là, là nổi tiếng nó sẽ hiển thị ngay trên này rồi đây là dinh thự của tổng thống tổng thống uh, à, dinh thự của tổng thống tổng thống à, Ấn Độ ha chúng ta sẽ vào dinh thự đây dinh thự rồi chúng ta em em cho anh chị nhìn nhé đây có phải là thế này nó sẽ có một cái hình lục giác này chúng ta định vị từ tâm này ra nhé rồi dinh thự của tổng thống Ấn Độ từ đây qua chắc sẽ chừng khoảng hai cây số hai ba cái số chúng ta sẽ vào cũng Google map à, vào lên Edit chúng ta sẽ vào cái tâm này anh chị nha, lớn lên kêu vào đây rồi dinh của tổng thống Ấn Độ đây đây anh chị nhá đây đấy, thấy không đây khu này là của của của tổng thống này chúng ta zoom lên và tìm kiếm có lúc nào không ấn vào chọn lựa rồi ở đây có gì ạ à? lô 39 XT lô 128 lô 300 lô 500 em hãy thử qua 39 nó có đẹp không ấn vào cái chữ V này kéo xuống nằm trong vinh tổng thống không nằm ngoài em nhé nằm ngoài tổng bên này nằm ngoài từ khóm âm đây này ở à, đây đây đây, đây. cho nên là lô này thì à, với giá là 39 thì cũng tạm được nếu chúng ta mua nhưng mà kinh nghiệm em Hải nó các anh chị đừng có nên mua cái giá cao quá dành tiền này mua những chỗ khác chỗ rẻ hơn thì chúng ta bán bán lại được Đây, đến tổng thống bên này đây là căn nhà của tổng thống này đó chúng ta vào rồi đây này còn lại Google Maps nha tiếp tục ấn lộn con map ấn dòng thứ hai cho dây tiếng library các chị đã hiểu cách mà chúng ta định vị vị trí chưa ạ? rất dễ đúng không ta kiếm một cái tâm nào đó và chúng ta tính khoảng cách khoảng độ thôi đúng rồi đấy là cái chỗ tháp Tokyo này bây giờ thì ví dụ đây này đây là tâm của à, đây là tâm xác định vị trí từ tâm của New Delhi Ấn Độ đi nó kéo qua đây từ đây sang đây chắc khoảng tới chừng 500 mét cái số gì hai cái số để tới tổng thống Ấn Độ à. đây căn nhà của tổng thống đây đây đúng không hai đầu này quay lại đúng không thấy không chính xác chưa và chúng ta qua hai lô đất họ bán bao nhiêu nhé bắn mất tiêu hôm nay nó cứ thoát hoài ừ, đây là con dấu hải anh hải tích vào dấu cộng nó chạy về ngay vị trí đó luôn anh hải rồi dấu cộng hả đúng rồi cái dấu cộng ở trên cộng trừ á anh hải tích phát một cái chạy về ngay luôn đây đây không đúng rồi <coughs> vị trí của anh Hải không thay đổi là anh Hải tích vào chỗ cộng đó là nó chạy tới nơi ờ, New Delhi hồi nãy luôn rồi anh chị cung nhấn dần lên rồi à. rồi lắm anh Hải ơi em phú hôm qua coi rồi chào lắm, cao lắm. rồi xuất hiện rồi đây 128 rồi nhá chính xác 128 USD anh chị ạ nhưng mà lô này một trăm hai mươi tám nếu mà dân đại giá nhanh hạn thì mua được tại vì anh nhiều tiền anh có cả vài chục ngàn ít gì cơ chúng ta một trăm hai mươi tám thì mua những lô khác để mua đi bán lại cũng lời hơn à, anh chị nhá cái cách là chúng ta định vị vị trí như thế và ví dụ thế này qua em Hải cũng mua may mắn được một lô đất là nằm ở đây quảng trường nó là cái thành thành đỏ thành đỏ của Ấn Độ rồi nó nằm ở vị trí này có đài đỏ này pháo đài đỏ này di tích pháo đài Mumbai xây dựng bằng sa thạch đỏ từ thế kỷ 17 Kachowat giờ là một tờ bảo tàng còn qua em Hải mua một lô đất ở đây nha thì bây giờ em Hải sẽ vào vị trí này và bán đến nào sáu rồi của bán lô rẻ chúng ta mua được ngay tôi đi đón cháu đang lô đất 30 em xin phép ở nhà nhá em đi đón ừ, cháu này rồi 30 lô này làm xa nhá? Làm sao với vị trí của pháo đài đỏ rồi lô 36 này nằm xa luôn đây pháo đỏ nằm chỗ này anh chị cứ kiếm vậy qua lô nào nó ở vị trí chúng ta tìm kiếm thì chúng ta mua thôi nhưng mà ngoài luôn ngoài luôn như vậy là không lô đất nào nó giá hợp lý thực ra vị trí này nếu mà chúng ta mua đi bán lại ấy, giá của nó hiện tại giờ tầm trong phạm vi này, này từ 50 vòng ngoài và sâu trong tâm của nó là khoảng chừng trăm đến 300 rằng nếu như ai bán mà ngoài này mà bán khoảng 10 thì nên mua ngay và chúng ta bán lại tầm có chừng 50 đến 100 rưỡi 50 50 tầm rưỡi tùy và trong này thì từ 100 đến 2 300 đó cách chúng ta mua bán cho đó mạnh sẽ hướng dẫn cho chị vào để anh Hải ơi rồi ngay ờ, ngay ờ, ngay ờ, ngay đài tưởng niệm là bao nhiêu anh để coi nào là điểm bên này đúng không đây hả à? đây hả à? đài tưởng niệm uh, à, ngay trong cái chỗ vinh tổng thống đi ra ngoài luôn cái chỗ mà cái nãy cái cung hồi nãy bên ngoài ở chỗ giữa trung tâm á cái đó không phải anh vị trí đó không phải lùi xuống nó nằm dưới nữa đó ở đây à đúng rồi đúng rồi rồi đây hôm này hả đây hả vâng vâng vâng chỗ vâng. này hiện tại giờ nó có thể nó cũng trở thành một mắt à, à. xích vô luôn xích vô xích vô luôn đúng rồi ngay ngay câu trỏ anh đó ở đây hả ngay trong cái ờ, hoàn thành đó ở chỗ này đúng không ngay trong cái chỗ mà cái cái uh, hoàn thành mà hồi nãy anh kiểm tra nên Google Maps á rồi cái phạm vi này này cái phạm vi này nếu lô đất nằm ở đây có thể là những 100 rưỡi 200 nha trăm rưỡi 200 nha anh ơi nó nằm ở trên thành đó đó đó ừ. ngay trong bên ngoài này ngoài này đây. ngoài ngoài đây hả? ngoài luôn ngoài à? ngoài vòng tròn đó tí xíu bên kia kìa đây đây hả? bên ngược lại ngược lại đây ngược lại nữa đây. đúng rồi lô này hả lô vâng. này bây giờ em bán chắc là 50 ET nhé dạ ít nhất 50 ET ít nhất trở lên anh ơi kiểm tra lại đi kiểm tra lại đi nha đây này ít nhất mà đây này anh anh kiểm tra lại Google Maps đi rồi đi ra ngoài đó dưới cái dưới đó, đó người tăng cái chỗ ờ, inda đây là 111 nó nó rồi cổng thành theo phong cách khải hoàn môn bề thế để tưởng nhớ các binh chiến độ hy sinh trong thế chiến thứ nhất không ờ, và cái này là tối thiểu bây giờ mình bán ít nhất là 50 trở lên đến hai cái tâm này nó tầm trung tâm này này đây này ở đây này ở đây này đúng không ngay cái chỗ cái ờ, cái ờ, hình đây. đó đó ngay cái hình đó ừ. luôn á đây đúng không vâng đây có thể bán tối thiểu từ 50 trở lên đến hai ba trăm nếu mà tâm à. sâu nó thì phải làm cao hơn em phú thấy một cái bích tím nó không phải bích tím mà là cái bích trống nó nằm ngay vị trí đó rồi đó rồi nó phải là ok click vào đây đi click vào đây để kiểm soát nó vị trí bên đây anh cái vị, ờ, vị trí bên đây anh định vị cho dạ Rồi để bán 58 XT. Rồi chính xác sát đây là một một cái mắt đây là một cái mắt chắc chắn rồi đấy mắt đây để à, phú ơi à, em à, em à, hôm qua mua là sát đó luôn á dính vô là nó chỉ còn là này, nằm vô cái bích mà không thả luôn á đây này chỗ cái đen đây là một mắt này không không đây đây đây đây, đây mắt này mắt này em gần đây đúng không em qua đây đúng không bên ngoài tí xíu là ngay cái cổng thành đó ngay cái cổng thành nó mới là ngay cái đầu đây, đó đây, à, đây. cổng thành bên đây nè bên ngoài á bên này à đúng rồi bên ngoài đó nó mới là ngay à. Ờ. nha còn bên trong đó là nó khác nữa cái này là cái chỗ mà mà từ từ nhớ các binh sĩ này thì cái anh nghĩ đây là cái chốt hoặc là đây không hai điểm này là chốt lên mắt này ờ. cái này chắc đúng ở ngay trong cái chỗ cái đài tưởng niệm á anh đài tưởng niệm bên ngoài á còn ở bên trong nó là một cái khác nữa chứ không phải là cái ấy đâu đây đây đây đây cái chỗ đen đen này của đúng chị rồi. này ở đây em nói đây đúng không không cái chỗ đen đen đó đó đen đen là cái chỗ này đó nó đây này. đúng rồi đây luôn này đúng rồi ở cổng thành luôn đó đó ngay vị trí đó luôn đó mà lên còn vào trong đó là cái khác nha nó lên mắt nha ừ, em cũng không biết đây này đen đen đây này đen đen ở chỗ này luôn là lên mắt này không anh ở cái trên cái trên dọc bên đây là tổ bích đỏ của anh mới vừa tích vào á đây à, à đúng đây rồi cái tổ trống đó, đó ở đây là cái vòng tròn này ở đây là vòng tròn như thế này cái vĩnh đỏ là nằm chỗ vòng tròn này anh Hải ơi anh tích cái đó là nó hơi xa nha nó hơi gần á tại vì là cái vị trí từ đó ra là nó cũng hơi xa xa đó anh bộ anh vung cao cao lên thì em phú đi đó ở ngoài nè ở ngoài nè cái trăng này nè xích ra xíu ra xíu nữa đây bên ngoài rồi rồi, bên này còn tròn nằm bên này đó đấy thấy không chính xác không chính xác không con tròn năm đây này đó. không chính xác Vòng tròn năm đây à, nhưng mà, cái cái kia đó đâu phải vòng tròn đâu còn đây là cái tưởng cái này là cái mà cổng cổng cổng thành này cổng thành cái này con tròn này này cái cổng thành này ngoài này là cái gì à đây cái cổng thành này cái cổng thành này cái cổng thành nằm ngoài mà ờ, ờ, cổng thành nằm đây này ra, ra nữa đúng rồi như vậy là anh Hải có hai cái được không ờ, Phú đúng rồi anh à, hai cái à, được không? dạ anh Hải có hai này được không được ok à, em ờ, em Phú hôm qua mua là ngay cái trung tâm ngay cổng hành luôn á cái chỗ này luôn hả à, và chỗ đó có ờ, một cái bích uh, chưa thả nha thì đó mới qua quan nó bích chưa thả rồi, ok quay lại cái này tí xíu nha để anh chị nắm nha cái lúc rồi này rồi thì lúc nào nó đây này đúng không ở bên ngoài đây, nữa đây đây cổng thành của cũ đây này đây đúng không? bên ngoài nữa bên ngoài nữa anh thấy có hai đường viền nước chảy hai bên đó là mới là của em đó bên ngoài đó đó đó đây đây đúng không đây đúng rồi rồi đây đây, đây rồi sao em mua được hai lô này quá lô bên kia anh cặp bên nữa con này đúng không hai lô bên này hai lô này đó đó lô đó đó này đúng không chuyển sang dạ. yeah. đây là một cái đây ngọc lên mắt này đó vậy vậy anh chị thấy rõ chưa đây là mắt này thì những vị trí lô mắt này là tâm của nó thì lô này mình bán phải khoảng có chừng 2 đến 300 ET còn nếu ngoài vòng ngoài thế này thì tùy vị trí nó à, xa ra ngoài này thì từ 50 này 70 tập tâm nó vào dần dần thì nó sẽ tăng dần lên và sát lên mắt thì sẽ cao hơn rất nhiều anh chị lưu ý nhé và em Hải sẽ tìm con lô đất nào lô đất này nằm cũng gần lô đất này nằm ở vị trí này cho anh chị nhìn nha lô đất em Hải nằm ở chỗ này này và một lô đất nằm ở đây này đây đây là bên của vòng tròn này à. Đó. hai lô đất này cũng nằm gần lên mắt nhé không phải là nó hơi xa cách đây thì em Hải sẽ bán luôn là khoảng 100 XT kiếm được cái về cái à, đất của mình món này nó, nó nó định vị hơi khó mà ông nó ra ngay đó định vị nó cũng đang có vấn đề nên đang đát lại rồi anh hải ơi rồi thì à, để bản, à, bản lô đất tôi nói chạy hoài thôi dạ từ, thì từ. À, để à, chắc là em Phú chia sẻ với anh chị à, trong vòng khoảng tầm à, 10 phút thôi để anh chị bán à, làm sao rồi. cho vâng. nó nhanh hơn ha bây giờ bây giờ hướng dẫn cho mọi người mua lô đất bán lô đất đã để tạo một sự kích kích thị trường dạ rồi em đi, đi. Rồi, rồi để anh chị cố gắng làm sao cứ bán thật nhiều và và bán bán nó sẽ tạo ra giá trị thật đấy Hải ơi à. cô hỏi chút con, dâu cô nó đây nó nó chưa biết đấy đây tôi đang nhờ nó bán thử cô một miếng em con ờ, bảo nó mở vào đâu giúp cô đang đang con đang vào lớp con để bán đấy vào inventory nhé anh vào đây con chẳng vào đâu rồi vào inventory và chúng ta zoom vào cái vị trí muốn bán đúng không ạ vào được mảnh đất đã vào được cái ờ, cái cái bản đồ đây rồi rồi muốn bán hai lô đất này đúng không ạ bán lô 14 đi sẽ đặt bán ở đây ạ à. cách vào thế này nhá còn nãy làm các cô chú nhị thấy không ạ vào ngay cái vị trí ví dụ tại Ấn Độ xong là mình sẽ zoom cái vị trí muốn bán vào cái phần inventory nhé anh Hải ơi từ từ từ từ bán lô đất đó tí nữa mà lô cho anh Hải không anh anh, anh sẽ bán thử cho mọi người thôi tí hủy xong được mọi người biết cách bán để mà nó tạo cái giá trị em sợ là anh hủy không kịp á <laughs> chịu con à <laughs> ok bán cao cao tí đi <laughs> rồi, bán đại 500 đi, đi. mua ok rồi cô chú chị nhá mình đã zoom cái vị trí của mình vào khu vực muốn bán ví dụ là ở ngay chỗ cô cô cô cô ờ, nên đúng không ạ nãy giờ cô sẽ để ý rồi đúng không ạ chúng ta gom vào vị trí muốn bán ở đâu đó thì gom vào đây và ấn vào cái inventory sau ấn vào đất này đất huyền thoại nhé thì ấn vào phần đất huyền thoại rồi nó có đất này này là lô 14 của con là lô nằm bên này nó sẽ nằm sát với lại cái cái cái lanh mắt ở đây nó sẽ ấn vào cái, cái muốn kiểm tra lần nữa thì ấn vào cái mã số này nó sẽ hiển thị là lô đất này luôn và muốn bán thì ấn vào chữ S tiền này này rồi nó sẽ bán là giá cố định nhá rồi nếu mà không muốn bán thì mình đặt cái giá đúng như thế này khoảng 300 200 rưỡi t thôi mình bạt 300 rưỡi đi 300 rưỡi đi rồi 300 rưỡi t rồi chắc là khó bán lắm đấy nó đúng khoảng hai trăm rưỡi người ta mua không ba trăm rưỡi thì hơi cao chỉ người nào họ thích lắm họ mới mua thôi anh Hải à. công ty mà thả ngay với tím chỗ đó thì em hỏi anh còn mấy sợ á thì bây giờ mình cứ đặt cho tí hủy đây các cô chú anh chị nhá khi vào chúng ta sẽ ấn vào chữ chỉnh sửa này này để chúng ta tăng phí ga cao nhất để giao dịch nhanh khi muốn bán hoặc là giao dịch cho chuyển tiền nhanh thì như vậy rồi chúng ta ấn kéo lên một xíu là chỉnh sửa phí ga gợi ý chúng ta ấn chữ cao ấn cao nhá rồi ấn chữ lưu rồi chúng ta kéo xuống một tí xíu cái nào nó khoảng mấy giây nó mới xác nhận rồi à, vậy là là cô như cháu Hải đã bán xong lô đất nhá không biết con dâu của cô đã nhìn nhận được vấn đề này chưa rồi như vậy là thế này các cô chú anh chị ạ à, chúng ta không muốn bán đất cho được ấy tức là muốn tạo cái giá trị ấy hoặc là chúng chúng ta cứ đưa cao với chồng muốn bán lô này nữa à ấn bán lô này có mã số nó đây này rồi mã số mã số rồi mã số đây nhá lô này nó nằm ở đây nó nằm ngoài bìa không sát ở cái này đúng không ạ lô này cho sẽ bán cũng là 350 đi hoặc là chúng ta không chúng ta đặt giá cao hơn hoặc trả giá là vừa các quý chị ạ mình đặt giá luôn này thay vì tín nhiệm luôn này ba trăm rưỡi thì đặt ba trăm chín đi họ trả giá họ thích trả bao nhiêu mình cũng bán mình bán ok ạ à. cô nó nhớ cả nhà để ý nhá chúng ta sẽ ấn vào cái chữ preset pre này price này này xong là ấn lên là giá cố định này còn nếu option này là giá giá đặt cầu nhá có thể đặt giá cố định thì tốt hơn và đặt 390 sau đó chữ bút on sale là bán chúng ta hãy đặt bán thoải mái các cô chú ạ để mình thứ nhất là họ ưng họ sẽ trả giá và đặt giá những vị trí đất nó đẹp như thế này á, thì đặt cao cao một tí họ trả giá là vừa ví dụ là à, cháu Hải đang đặt cái này mà 390 mà họ mới trả rưỡi ưng ừ, thì cháu bán không thì thôi rồi chỉnh sửa nhé rồi chúng ta kéo lên một tí xíu chỉnh sửa phí ga gợi ý để chúng ta được cái phí ga cao hơn dễ bán hơn ấn chữ cao rồi chúng ta kéo xuống một tí xíu ấn chữ lưu đã ấn chữ lưu chưa nó kéo xuống một xíu xác nhận Rồi kéo xuống xíu ạ, ấn chữ xác nhận. Ok. rồi cháu Hải đã bán xong của Ninh nhá cả nhà nhá như vậy là cháu vừa hướng dẫn chúng ta bán lô đất lô đất mà mà giá trị cao mình bán cái giá nó cao một tí xíu như vậy là ví dụ như họ trả giá là vừa ví dụ lô này cháu đang muốn ba trăm rưỡi trả bán ba trăm chín thì họ trả ba trăm rưỡi thì mình có đồng ý thì đồng ý cái là tự nhiên là tiền nó về tài khoản mình ngay nó về về ngay tài khoản thì chúng ta luôn ngay ra là dạ, đấy là cách mà chúng ta bán lô đất cao giá trị còn với cháu sẽ vào một lô đất thường nhá lô đất thường thôi hai bảy sáu chín tám lắm mấy rồi mình nhấn vào cái cái vòng vòng tròn này này nó để cho chúng quay nhanh hơn rồi có bốn mút lô tại vị trí này ở các cháu kiếm một vị trí nào đó ấn số mo để nhiều hơn nhé vị trí nào đó kiểm tra lô đất ấn vào cái hàng mã số của nó đây rồi nó đang nằm ở đây xem nó có cái vị trí nào quan trọng không nếu là bình thường thì chúng ta có thể đặt bán giá bình thường từ 8 đến 10 USD chúng ta zoom nhỏ lại để kiểm soát nó tốt hơn rồi ạ tâm của điêu đi, đi nằm bên này nằm à, bên này cô chú ạ à. rồi nó nằm bên này cô chú nhá và lô đất của cháu bên này nó vừa thả cho mình một lô đất gần đây ngay rồi sẽ dụng bán cái lô này nhé rồi tôi sẽ bán lô này nhá con này nó sẽ không coi nó bình thường thôi nó không có nằm cái vị trí nào quan trọng cứ cẩn thận để vào trong cái à, cái Google Map, đây tâm à, Google Map này đây là tâm của, đây, đây là cái đền sẽ vào lại cái lô đất của chúng ta lô đất này rất cách rất xa đúng không ạ ở đây có một đề này khu vực phạm vi này nó rất nằm cách xa thế này thì không có gì cả nó nằm trên này này trên này cô chú chịu không nó nằm trên này này không có gì cả rồi cho quay lại cả bán lô này khoảng tám tỷ nhé vậy thôi mình bán giá vừa phải thôi bán giá vừa phải thôi ạ à, để mọi người cũng có thể mua được tại vì uh, có nhiều người cần lại ủng hộ rồi ta nhấn vào chữ S tiền này bán giá cố định số 9 nó đẹp 9 nifty cách bán đất như thế các cô chú anh chị nhé mình bán sao để giá đất nó hợp lý một tí đừng có giá trên trời cao quá người ta chẳng mua được và giá thấp quá thì không được rồi em hỏi một tí làm sao để mà biết được là cái lô đất đấy nó giá tầm bao nhiêu tiền thì nó hợp lý à anh nãy giờ anh đang hướng dẫn rồi đó vào Google Maps này rồi có vị trí đất của mình nó có nằm các cái, cái điểm quan trọng để tạo lên mắt hay không vâng. nếu nó không tạo lên mắt thì chúng ta bán giá tầm 8 9 10 ít đi thôi vâng. đó ví dụ anh Hải nãy giờ hướng dẫn cho rồi đấy chúng ta vào vị trí này nó nằm rất là xa đúng không ạ nó không nằm trong bất cứ landmark nào và thấy được nó nó bình thường thôi thì mình cứ bán để người khác họ mua rồi họ tạo lãnh thổ mà khi mà tạo lãnh thổ như vậy á là Hải đăng ký xong rồi khi tạo lãnh thổ như vậy thì landmark cái landmark chúng ta có giá trị giá trị rồi khi mà nhiều người biết đến ngoài cái thế giới họ bỏ đến cả vài trăm ngàn đô cả triệu đô để mua những lô đất đúng không tạo lãnh thổ thì có phải rằng là chúng ta tạo ra một cái năng lượng rất lớn không ạ và một những người mà kia những người họ đang mua các cái landmark các cái NFT từ ví dụ con buộn này hoặc là những cái hình hài hề chẳng có ai này thậm chí anh chị từ cách đây khoảng 2 tuần 3 tuần em phải đưa một cái thông tin à, 3 3 triệu đô chỉ có 10 ngàn cái hình con cuộn thôi các thứ thế khác nhau như vậy so với đất chúng ta chúng ta mỗi lô đất là một NFT như vậy là mỗi NFT này nó giá trị có ngang con cuộn không ạ cực kỳ có thậm chí hơn đấy chứ về sau này lô đất này này em phải phân tích này họ có thể ừ. mua được lãnh thổ em lý đang làm đấy hoặc là chủ tịch đang làm đấy hoặc là không nguyên đang làm hoặc là hoàng lâm đang làm thì họ tạo một lãnh thổ nằm ngay giữa của trung tâm Dubai chẳng hạn họ tạo thành một cái thính phòng tạo thành một cái ờ, một cái đàn hòa một cái, cái nhà hát lớn cái không gian 3D metaverse ấy, thì đây là một lô đất họ thể bán cả triệu đô mà nếu một lô đất triệu đô trên net edit này thì có phải rằng tất cả chúng ta giá trị sẽ tăng cao không ạ và mỗi lô đất chúng ta đang sở hữu cực kỳ giá trị cho nên các anh chị hãy vào bán thật nhiều mua được nhiều và cách làm sao thì em hải hướng dẫn chiều nay rồi đấy làm sao những lô đất nào nằm trong lan trong trong lan mắc ấy, thì chúng ta bán giá cao còn lô đất ngoài như em hải đang bán 19 ít này đúng không ạ nó vừa phải thôi để mọi người họ thiết giao dịch được và đọc càng sôi động thì càng có lợi à đấy là những thông tin em hải muốn hỗ trợ anh chị chắc chắn thì sẽ còn nhiều buổi khác nữa rồi thì à, đến đây em nhường lời cho em phú sẽ hỗ trợ thêm những thông tin quan trọng khác nhường lời em phú nhé dạ rồi thì à, em phú chào à, tất cả anh chị thì à, em Phú biết rằng là ở đây thì cũng có một số anh chị em của chúng ta đó là ừ. rất là muốn giao dịch mua bán nhưng mà đặt thì nó không có khớp lệnh hoặc là anh chị chưa bán được cái lô đất của mình thì em Phú sẽ chia sẻ cho anh chị để dễ dàng là có thể là bán được cái lô đất của mình hơn kèm theo là những người mà họ cần á thì à, họ có thể mua được lô đất của anh chị em Phú xin được phép chia sẻ màn hình ha à, anh chị nào cho em phút cái hot nè em em đưa tay lên Mai Hải nó hot không em đưa tay coi rồi rồi có hot rồi này anh có anh có rồi ạ rồi, ok rồi anh chị thấy màn hình em phú chưa ạ thấy rồi em à thấy rồi, rồi. ví dụ như ở đây em phú sẽ vào trong cái uh, à, chỗ mà em phú đặt bán trước để anh chị có thể là nhìn sơ sang nghe ha thì ở đây thì em phú đặt cái giá thì nói chung là nó cũng uh, cao nhưng mà ở đây là để cho một số anh chị là họ còn có cơ hội để họ trả giá hoặc là chúng ta còn có thể thương lượng với họ để tạo ra nhiều cái sự tương tác trên Lanet EX ví dụ như em phú đất đặt ở uh, trung tâm thủ đô em phú tổng cộng đặt mới có 35 lô thôi nhưng mà cái lượt tương tác của em phú rất là nhiều thì anh chị có thể là vào à, cùng với em phú ha em phú đi vào một cái khu được gọi ven biển em phú là đặt là 12 ET đó thì ở đây ví dụ như là lý do tại sao mà em phú lại lựa chọn những lô và em phú đặt à? thì anh chị em chúng ta cũng biết rằng là khi mà anh chị đặt bán thì đất xung quanh đây nó phải trả nha để họ có thể hình thành được một cái mắt còn nếu không anh chị cứ đặt một cái lô đất mà xung quanh đây không có đất thì mãi mãi anh chị không bán được ha nên ở đây anh chị đặt những khu nào mà công ty trả cho anh chị trước à, trả nhiều đất rồi á thì anh chị có thể là vào đặt để cho cái người cần mua họ có thể họ mua được cái lô đất của anh chị ha ví dụ như là anh chị à, bây giờ là đất sa mạc á, thì anh chị có thể là đặt là 4 năm ET nhưng mà họ có quyền họ trả giá có nghĩa là để cho họ trả giá ha chứ à, ở đây là ví dụ như nhiều nhiều khi mà anh chị đặt bán thì anh chị cũng phải vào xem cái vị trí của cái lô đất của anh chị là nó tốt hay là nó xấu hay là như thế nào hay là vị trí nó có đắc địa hay không thì anh chị hãy đặt bán rồi ví dụ như là em Phú sẽ đi vào cái phần kiểm kê này. em Phú sẽ lựa chọn một cái lô đất bất kỳ rồi ở đây em Phú đi vào một cái lô bất kỳ ha đây ạ à. ví dụ như là cái lô đất như thế này anh chị đợi em Phú một tí ha đây những lô đất như thế này thì em Phú đặt 10 ngày nửa tháng thậm chí một tháng cũng chưa ai mua bởi vì là đất ở đây không đủ để tạo thành một landmark anh chị em ha nên ở đây anh chị đặt những lô đất nào công ty vị trí nào mà công ty đã trả nhiều về cho anh chị đó thì anh chị cứ đặt để cho là họ họ thích thì ờ, họ có thể họ mua anh chị em ha nên ở đây anh chị phân ra từng lô từng lô một anh chị bán cho anh chị đừng bán bó bởi vì là họ chỉ cần là cần đúng một cái lô đất này để tạo cái landmark thôi anh chị đặt ví dụ như năm lô cùng chung một cái vị trí như thế này anh chị hoàn toàn có thể đặt được nhưng ví dụ như anh chị đặt vị trí ở đây một lô lúc ngoài này một lô đầu này một lô thì lúc này à đây anh chị thấy là cái ranh giới nè cái ranh giới bích và nhiều khi mà nhiều anh chị á, là chúng ta đặt nhưng mà chúng ta đặt chân trời một cái à, lô đất và góc biển một cái lô đất thì người khác cần là cần đúng một cái lô đất thôi nhưng mà họ mua là họ mua lượng hai lô là họ không mua anh chị em ha hoặc là họ trả giá cho anh chị rất là thấp bởi vì họ chỉ xác định đúng một lô đó thôi anh chị em ha nên là về là chúng ta đặt thì trước khi chúng ta đặt á, thì chúng ta kiểm tra từng vị trí kiểm tra từng vị trí xem coi coi là đất đó được trả nhiều hay là chưa rồi anh chị hãy đặt chứ anh chị mà cứ vào mà anh chị đặt loạn xạ lên hết thì lúc này đảm bảo luôn đất của anh chị không ai mua cả bởi vì xung quanh đó họ không đủ để tạo lên mắt nên không ai dám mua ha thì đây là cái việc mà cũng muốn hỗ trợ anh chị em của chúng ta là có thể là giao dịch cho nó nhanh khớp lệnh hơn rồi rồi ok tới vấn đề thứ hai phú sẽ vào trong cái lịch sử giao dịch đây là phú bán được một số lô nhưng mà phú à, mua lại hết rồi ở đây thì à, ví dụ như phú bán ở đây một lô anh chị à, đợi em phú một tí ha Phú bán ở đây một lô cách đây mới mấy ngày thôi và em Phú cũng uh, tiến hành mua lại hết rồi đây 12 EET nhưng mà 12 EET này là đất ở ven biển anh chị em ha đất ở ven biển nên ở đây đất của anh chị nè bây giờ là nó đã đổi màu rồi nè đó để cho họ hình thành được cái lan mắt này thì cái lượng đất xung quanh này nó phải đầy đủ cho họ thì họ mới có thể là hình thành được lan mắt ví dụ như có vài cái bích này nè họ chưa đóng khung nhưng điều này không quan trọng quan trọng là họ có một cái đường đi để tiến về những cái lô đất tiếp theo đó nên là nhiều anh chị là, là vào đặt nhưng mà chỉ có một bích chúng ta len lỗi thôi và xung quanh chưa có bích nào mà anh chị đặt thì không ai mua cả anh chị em ha đây là việc đầu tiên nè và ở đây sẽ có những cái vị trí có những vị trí thì à, em Phú sẽ đưa anh chị em của chúng ta đi vào này không phải là vị trí đất của anh chị là nó sẽ nằm ở một cái mức giá cố định nhưng anh chị phải phân biệt được vị trí nào là vị trí đắc địa ví dụ như lô đất AE này nó chỉ là thuộc của thủ đô thôi nó không ngoài alo phố cái được 39 ET alo, alo. nghe bạn ơi anh Lý ơi tắt mic anh ơi à, hình như là ông có bảo anh Lý ơi tắt mic giúp em ơi rồi rồi em phú tắt mic rồi thì ở đây có người mua nè và người này để lại số điện thoại luôn thì anh chị biết rằng những vị trí của anh chị bán nó không phụ thuộc vào là cái um, nó chỉ phụ thuộc vào hai yếu tố thôi một là nơi đó là cái nơi có người hai là cái vị trí đó là vị trí đắc địa nên anh chị em của chúng ta là lưu ý dùm em Phú là đặt những vị trí nào có người thì anh chị hãy đặt và anh chị ví dụ như em Phú hôm trước đặt mua xong rồi đúng không ạ em Phú sẽ quay bán xong rồi em Phú quay lại mua những khu vực nào họ chưa thả bởi vì sớm muộn gì thì công ty cũng thả thì anh chị gia tăng được một cái lượng đất của anh chị nhất định trong khi đó những lô đất mà anh chị bán thì cái người mà họ đang cần thì lúc này sẽ thúc đẩy được cái Lineage AX lên rất là cao có nghĩa là việc giao dịch của chúng ta sẽ lên top thì em Phú sẽ giao dịch cho anh chị thưởng một lô và anh chị có thể nhìn được cái lượng tương tác của em Phú với Lineage AX ha em Phú à, đặt một cái lô ở à, tiếp tục là khu vực ven biển rồi đây em phú sẽ vào một cái vị trí bất kỳ đây ví dụ như lô đất này là em phú đặt bán được nè anh chị bởi vì xung quanh đây họ đã trả rồi thì em phú hoàn toàn có thể đặt được nhưng mà em phú chưa kiểm soát được là cái lượng đất mà hôm qua là em phú ờ, bán nó nằm ở khu vực nào nên là em phú ờ, tích vào sâu xuống tí xíu đó để có thể kiểm tra được những cái lô đất khác để tránh tình trạng là đặt nó bị trồng lệnh á đây vị trí này em phú có thể bán được anh chị em ha bởi vì ở đây em phú tính được cái số lượng bích này họ có thể hình thành được một cái mắt nè đó thì ở đây khi mà anh chị tính được cái lượng bích xung quanh đây họ hình thành được mắt thì anh chị hả bán còn nếu như không hình thành được mắt thì anh chị bán cũng bằng không có nghĩa là chúng ta bán nhưng mà nó không có hiệu quả cũng giống như là nhiều rất rất là nhiều anh chị là sẽ dướng phải vào một cái tình trạng là chúng ta đặt những lô mà xung quanh đó chưa có người đây em Phú đặt cái lô này cũng là 12 ET và ở đây ví dụ như nhiều anh chị có thể là đặt cái giá thấp hơn 7 8 9 10 ET đây bích này là em Phú đã bán rồi nên là khi anh chị em của chúng ta thích vào nó sẽ để để cho anh chị là đã xảy ra lỗi đúng không ạ và vui lòng thử lại thì bích này em Phú đã đang bán thì nó sẽ thông báo lỗi luôn cho em Phú có nghĩa là bích này được bán rồi không được trao bán lần hai anh chị em ha rồi em Phú sẽ vào một lô đất ở Liên bang Nga để em Phú có thể kiểm tra được bởi vì ở đây nhiều anh chị là em Phú thấy rằng là anh chị bán với cái giá 8 9 10 tỷ đó thì anh chị có thể bán cái giá này là nó hợp lý nhưng với việc là lô đất xung quanh đây họ phải có này họ phải có và họ phải cần cái lô đất của anh chị rồi em thấy uh, có một cánh tay giơ lên á thì em mời uh, chị uh, iPad 999 ạ đây nè anh chị đây ạ à. ví dụ lô đất này là em phú đặt bán được nè em phú hoàn toàn có thể đặt bán cái lô đất này ha còn nếu như xung quanh đây nó chỉ có một đoạn tới đây thôi và đoạn này họ chưa thả đoạn này họ cũng chưa thả thì lúc này em phú chưa đặt bán được nha nên anh chị em của chúng ta lưu ý dùm em phú rồi thì à, em phú hỗ trợ cho anh chị thêm một tí nữa rồi à, anh chị có câu hỏi gì thì em phú sẽ hỗ trợ cho anh chị ha rồi đó là việc đầu tiên việc thứ hai anh chị có thể lựa chọn những cái lô đất mà anh chị em của chúng ta làm đã mua đó trong thời gian mà ví dụ như anh chị có thể chọn những lô đất nào được gọi là nó đắc địa thì ở đây thì à, là nó đang bị lỗi nên anh chị em của chúng ta lô đất này không phải là cái lô đất mà anh chị à, bán ha và nhưng mà họ đưa vào cái lô đất là anh chị bán đây em phú sẽ tích vào tích vào một cái lô đất bất kỳ đây là cái vị trí đây là cái vị trí mà nãy anh Hải cho em Phú xem nè đây anh chị em ha đây là vị trí mà anh Hải cho em Phú xem và trước khi ví dụ như là em Phú muốn mua cái lô đất này với giá là 17 EFT thì em Phú phải vào đây em Phú kiểm tra này thì lô đất của em Phú là nằm trên đây nè anh chị em ha nằm ngay cái vị trí này nằm trên đây luôn nằm trên cái vị trí này luôn và em Phú nhìn coi coi là nó có khả năng để hình thành được một cái len mắt hay không hay là chúng ta có gần cạnh cái len mắt đó hay là không anh chị em ha đây một cái trống một cái trống này hoặc là những cái vị trí này thì những vị trí này chúng ta sẽ không để ý vì tới bởi vì nó không ngay trung tâm anh chị em ha đó nên ở đây cái vị trí mà chúng ta xem làm sao để cho nó hợp lý và nó ở gần những cái nơi mà được gọi là rất là nổi tiếng ví dụ như là em phú cũng vào trong một cái khu vực và em phú mua một cái lô đất cái lô đất này em cũng mua với cái giá nói chung là nó cũng rẻ anh chị em ha nói chung là đối với em phú thì rẻ nhưng mà đối với anh chị thì à, không biết như thế nào đây 5 ET nè em phú tích vào này đây ạ à. đây là một cái vị trí đây là một vị trí mà em Phú mua đất thì chưa được thả nhiều đất thì chưa thả nhiều em Phú mua với 5 tỷ nhưng em Phú biết được cái cây cầu này nè cái cầu chỗ đây là một cái di tích lịch sử nói về văn hóa là à, cổ đó. đó nên em Phú tiến hành mua luôn và em Phú không đắn đo anh chị em ha tuy rằng đất có nhiều khi là em Phú mua ở khu vực là sa mạc với cái giá nó cũng khá là cao hoặc là đất ở những cái khu được gọi là bắc cực nó cũng khá là cao nhưng anh chị em của chúng ta lưu ý là chúng ta nghiêng về những di tích lịch sử nhiều hơn chứ chúng ta không nghiêng về là những cái à, cái nơi mà được gọi là à, à, anh chị nhiều đất ha bởi vì nhiều đất nó không quan trọng quan trọng một điều là đất của anh chị xung quanh có thả hay là chưa rồi ví dụ như ở đây ở đây là em phú sẽ đưa anh chị và và lý do tại sao em muốn mua cái lô đất này ha thì lô đất này là ở ngay uh, Vương quốc Anh thì em Phú đánh vào là Anh đây Vương quốc Anh đây sẽ đưa em Phú tới Vương quốc Anh nè rồi em Phú sẽ tìm ngay vào cái vị trí mà hồi nãy cái lô đất của em Phú á, đây em Phú có thể xem cái tọa độ này rồi 55 chấm 95 à, trừ 3.1 rồi ok ở đây anh chị có thể vung lên theo cách của em Phú hoặc anh chị có thể đánh cái tọa độ vào ha thì cái này làm tùy theo những anh chị nào mà chúng ta có cái um, có cái phần mà chúng ta tương tác riêng thì anh chị thao tác được cái nào thì anh chị cứ thao tác thôi rồi đây em Phú sẽ xem được cái vị trí này xem được vị trí này ở Anh nó là chỗ nào đây vùng quốc Anh đây ạ à. rồi à, ở đây là một cái nơi rất là nổi tiếng rồi của Vương quốc Anh nè anh chị em ha và cái lô đất cái lô đất mà em Phú mua thì nó nằm ở cái vị trí đây nè anh chị tuy rằng nó nhỏ thôi nhưng mà nó để ở đây một cái dấu này một cái dấu được gọi là một cái um, à, về um, à, dấu tích để anh chị có thể xem á thì đây à, nó sẽ hiện lên và đánh giá là bao nhiêu sao luôn anh chị em ha đánh giá bao nhiêu sao luôn và anh chị có thể xem được các khung cầu này nó như thế nào và thuộc ở đây là một cây cầu cổ anh chị em ha một cây cầu cổ đó nên ở đây anh chị lựa chọn những khu vực nào được gọi là đắc địa thì anh chị um, mua ha còn à, nếu không á, thì anh chị em của chúng ta là tại vì là nhiều khi á, những cái lô đất mà thuộc về vị trí đắc địa nhưng anh chị em của chúng ta là không nghĩ tới nhưng mà anh chị thấy là ví dụ như là anh chị mua một lô mua một lô ở cái vị trí thuộc về một cái di tích lịch sử nó còn hơn rất là nhiều lần so với anh chị em của chúng ta là mua mà 50 lô ha 50 lô giá trị nó sẽ khác nhau rồi thì đây là cái phần mà em Phú muốn chia sẻ cho anh chị em của chúng ta chiều nay để anh chị có một cái sự tương tác tốt nhất với lại Linet AX bởi vì là em Phú thấy được là nhiều anh chị là lên là đặt cái giá hoặc là đặt theo là ừ, từng chùm chùm chùm chùm á đó có nghĩa là tuy rằng đất của anh chị đặt theo dùm á có nghĩa là đặt theo ờ, mà bó á, thì ờ, một ET cho một lô thôi nhưng mà nhiều cái cộng lại nó sẽ trở thành là ví dụ 20 lô là 20 ET họ nhìn thấy được con số 20 ET thôi nhưng họ không nhìn thấy họ không để ý tới số lô của anh chị đâu và nhiều anh chị là giao dịch nhiều á, thì ờ, họ sẽ nhìn thấy cái số lô này còn nếu như anh chị khác thì họ sẽ không có nhìn thấy số lô này nhưng mà ví dụ như họ chỉ cần đúng một cái lô đất nào đó thôi anh chị em ha họ cần đúng một lô thôi nhưng mà chị bán một bó đôi khi họ cũng không mua à, em Phú sẽ vào một cái vị trí vào một cái vị trí nữa để à, em Phú có thể cho anh chị xem một cách thực tế hơn đây ạ giặc màng Moria nè anh chị em ha đây ví dụ lô đất này thì không ai mua cả bởi vì là không hình thành được rồi rồi ví dụ như một bít của em phú riêng lẻ chỗ này bán thì ai mua anh chị à. nên ở đây à, anh chị phải lựa chọn lựa chọn làm sao mà đất xung quanh của anh chị có thì anh chị hả bán phải xem được cái vị trí thì anh chị hả bán còn nếu không một mình anh chị ở đây thì anh chị bán cũng không ai mua thậm chí anh chị bán một y tiền người ta cũng không mua nha nếu như lô đất họ không cần nhưng mà đối với những anh chị em của chúng ta mà muốn mua đất á, muốn mua đất để tích trữ thêm á, thì anh chị có thể bán những cái lô đất nào mà xung quanh nó đã có người rồi xung quanh nó đã có người rồi thì anh chị bán nhưng anh chị sẽ mua lại những vị trí như ví dụ như của em Phú nè mua với một cái giá nó rẻ hơn rất là nhiều bởi vì sớm muộn gì thì công ty cũng thả trước cũng thả sau cũng thả thôi đó nên anh chị tích trữ cho tương lai có nghĩa là trong một khoảng thời gian nữa công ty sẽ thả hết thì lúc này đất của anh chị xung quanh nó cũng sẽ có người và nó sẽ có giá rồi thì đây là cái phần mà em Phú muốn chia sẻ cho anh chị em của chúng ta chiều nay ha để anh chị có thể nhìn được và nắm bắt được là lô đất nào anh chị cần đặt bán và lô đất nào anh chị không cần đặt bán bởi vì là nhiều lô là anh chị đặt bán nhưng mà lô đất đó họ không cần nên là anh chị bán có là 5 ET đi họ cũng không mua nhưng mà lô đất họ cần thì anh chị bán 8 hay 10 tiền họ cũng sẽ mua hoặc là họ có thể là tranh đấu giá với anh chị có nghĩa là họ sẽ đặt với cái giá nào họ cảm thấy hợp lý và đối với anh chị nếu hợp lý thì anh chị bán luôn anh chị em ha rồi tiếp theo ví dụ như anh chị có thể mua những cái lô đất ở những cái nơi đắc địa với cái giá nó thấp ví dụ như anh chị lên Google anh chị có thể kiểm tra những vị trí đắc địa rồi anh chị có thể mua chứ ở đây à anh chị em của chúng ta mà đi vào thấy cái lô đó đôi khi ví dụ như lô đất mà em Phú giảm bỏ 17 ET em Phú mua thì anh chị biết rằng à bây giờ lô đất em Phú bán ra em Phú biết chắc là em Phú có lời rồi đó đúng không anh chị bởi vì là nó gần ngay trung tâm mà đó nên đôi khi một lô chúng ta mua nhưng mà chắc ăn một lô và một cái lô anh chị mua ở khu vực đặc địa nó sẽ ngon hơn một cái lô mà anh chị mua à, 5 lô hay 10 lô ở khu vực là nó không đặc địa đó, hoặc là nó không có mục đích gì cả rồi việc tiếp theo ạ thì à, anh chị biết rằng là những ngôi nhà hoặc là những cái mất á mà anh chị lên Google Maps anh chị kiểm tra đó thì em Phú đảm bảo không có một bít nào được gọi là thừa không một bít nào gọi là thừa nha bởi vì ạ, ví dụ như Vinh Tổng thống họ sẽ thành lập Vinh Tổng thống thông qua trực tuyến đó là online và những cuộc họp sẽ bắt đầu tổ chức trong đây hoặc là những đại sứ quán online hoặc là hoàng cung online để người khác vào họ có thể du lịch ha và những cái tòa nhà đắc địa thì đôi khi thì ờ, ví dụ như là một cái tòa nhà đắc địa ở khu vực đó đi nhưng mà nó không có mục đích gì cả hoặc là một cái công ty rất là lớn nhưng họ có thể thành lập một cuộc họp của một tập đoàn là trong đó thông qua online trong một cái uh, thời gian uh, mà sắp tới khi mà là nó sẽ tiến vào giai đoạn 4 giai đoạn 5 đó nên ở đây anh chị em của chúng ta gom những vị trí nào được gọi là tốt nhất mà anh chị à, nhìn thấy trên Google Maps không với cái giá thì à, anh chị lựa chọn nha chứ không phải là lô đất nào mà anh chị cũng à, bỏ vào mà mua với giá là 5 10 hoặc là 50 20 ET thậm chí có nhiều anh chị là bỏ ra chấp nhận bỏ ra mua con số là vài chục ET đúng không nhưng lô đất đó họ có thể bán ra con số vài trăm ET đó nên ở đây là anh chị em của chúng ta là xem xét trước khi bán và nhìn quan sát trước khi mà chúng ta hành động rồi ok ạ. Thì à, phần của em Phú thì à, tới đây là hết. Thì à, anh chị có câu hỏi thì em Phú sẽ hỗ trợ cho anh chị khoảng tầm à, 5 phút 10 phút nữa thôi ha. Thì chúng ta sẽ kết thúc à, buổi Zoom ngày hôm nay tại vì à, thời gian nó cũng dài rồi. Tuyệt vời quá, cảm ơn anh Phú. À, tất cả các chú anh chị nhà mình à, à vâng, em thấy có cánh tay của iPad 9. Vâng, em xin mời anh chị ạ rồi mà chị